Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa nha anh em, cũng giống như kênh kèo bóng hai lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái bảng A và dòng 3 của dòng World Cup nha anh em. Đây là dòng cuối của bảng World Cup thì mình đã nhận định cho anh em cái trận Ecuador và Senegal rồi anh em. Thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm một cái trong bảng đấu đó, thêm một trận cho anh em cùng giờ với Ecuador và Senegal luôn nha anh em, đó là Hà Lan và Qatar diễn ra vào lúc 22 giờ luôn nha anh em, ngày 29 tháng 11 thì trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy rồi là Hà Lan đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng có 4 điểm và tỷ số dương 2 nha anh em và Qatar thì Qatar là chắc ăn là không còn cơ hội để có cái vé đi tiếp rồi anh em Qatar đang đứng cuối bảng với không điểm sau hai vòng đấu rồi anh em và tỷ số dương âm 4 nha thì trận này à, Hà Lan đang nắm chắc một cái vé đi tiếp trong tay của mình rồi thì anh em cũng thấy hiện tại Hà Lan nó đang có một cái phong độ rất là tốt nha cái phong độ chỉ toàn thắng hoặc hòa là chưa để thua một trận nào luôn nha anh em thì phong độ này Hà Lan liệu có giữ được trong cái trận gặp Qatar này hay không thì còn đây là cái đội hình dự kiến của Hà Lan và Qatar thì anh em cũng thấy Hà Lan tung đội hình là 3412 và Qatar chơi với đội hình 532 là đội hình phòng ngự phản công nha anh em tại Qatar nó cũng tung đội hình không phải là mạnh ra để đấu trận này anh em ơi nó không còn cơ hội đi tiếp nhưng mà liệu nó có thể đem về một cái lợi quả kết quả thắng lợi để xứng danh ờ, sân nhà hay không anh em thì anh em cũng thấy bên phía Hà Lan tung Memphis bay ra đá chính nha anh em Memphis bay ra đá và Bellerin nha và Rabo Fenky De Jong thì trận này anh em cũng thấy rồi bên phía Hà Lan tung cái đội hình mạnh rất là mạnh nha đội trận này rất là mạnh và tung với đờ bay ra là trận này chiên về đá cánh luôn anh em cái trận này chiên về đá cánh luôn thì cái trận này anh em xem kèo và mình nhận định mình đưa kèo cho anh em cái trận này nói chung cho anh em cái mã kèo rất là thơm nha đây thì hiện tại anh em cũng thấy cái trận này á, nhà cái đánh giá Hà Lan rất là cao nha đưa cho Hà Lan chấp một cái mã kèo là hai trái nha anh em Hà Lan chấp hai trái và tài xỉu chỉ có ba thôi anh em thì anh em á không nên đánh tài xỉu mà anh em cứ nên nằm Hà Lan đi nằm Hà Lan cho mình cái trận này mình sẽ nghiêng về anh em lót thêm nếu mà anh em sợ thua anh em có thể lót cái mã tỷ số 10 hoặc 21 cho Hà Lan nha anh em còn mình riêng mình mình sẽ đánh một cái mã tỷ số là 30 dành cho Hà Lan và qua ta sẽ không có một cái vé nào để ghi bàn thắng đầu trận này nha anh em còn đây là cái mã kèo góc nè anh em à, thì anh em thấy cái mã kèo góc Hà Lan chấp tới 4,25 và tài xỉu góc là 9 trái rưỡi cái trận này anh em cứ nhồi vô anh em đá Hà Lan chấp góc cho mình và anh em đá thêm cái mã tài góc nha anh em tài góc chín trái rưỡi tại sao mình viên anh em đá tài góc anh em cũng biết Memphis bay hiện lúc trước Memphis bay đá cho Barca anh em thì Memphis bay đá cánh đá theo cái hướng của xa đấy anh em đá cánh và tạt bóng vào đội đầu thì cái hướng này nó rất là nhiều góc nha anh em đá theo cái cách này rất là nhiều góc thì anh em có thể nằm mã tài góc và mã hào lan chấp góc cho mình là 4,25 nha anh em còn đây là cái mã kèo thực tế mã kèo thực tế mình gửi lên cho anh em nha thì anh em hiện tại cũng thấy Hà Lan chấp hai quả đây đây là cái tỷ lệ kèo Hà Lan chấp hai quả anh em có thể có trang á, anh em có thể vào cái mã là 1 chấp 1,75 nha anh em ăn 78 thì ra xăng chứ hãy lên tầm ăn 8 cho tất cả anh em nên anh em có trang anh em chơi được những mã kèo này lợi thế cho anh em hơn nha và tài xỉu anh em 3 tài xỉu 3 đây anh em và anh em hiệp 1 anh em cứ đánh vào Hà Lan chấp nửa một cho mình nha 0,75 nha anh em còn tài xỉu gốc thì anh em cũng thấy rồi 4,25 và tài xỉu chính thì cái những cái tài xỉu gốc mình cũng đã nói cho anh em rồi anh em cứ vào tài hiệp một gốc cho mình là bốn trái rưỡi anh em vào tài góc hiệp một cho mình nha còn không biết bên cái trang anh em hoặc là anh em đang chơi ở ngoài có những cái mã kèo rung 15 phút đầu rung 15 phút giữa rung 15 phút cuối hay không anh em đây thì vô từ cái phút đầu tiên tới cái phút 19 59 là phút 5 15 anh em tới phút 15 là có cái kèo rung là tài ăn 1.68 luôn anh em 15 phút đầu là tài anh em ăn 1.68 liệu anh em suy nghĩ 15 phút đầu nó có bàn thắng hay không nếu có bàn thắng anh em vào cái mã này anh em đánh một củ anh em ăn tới một củ 680 ngàn đấy nó quan trọng là anh em ăn cao đến như thế thì anh em hãy nên đăng ký trang để anh em ăn được những cái mã kèo cao như vậy này à, anh em thấy các kèo rất cao không còn rung từ 15 phút tới phút 30 là từ 15 từ phút 15 tới phút 30 nếu có bàn thắng á, thì anh em ăn được 1,50 là anh em đánh một củ anh em ăn được một củ rưỡi nha một củ rưỡi nha anh em đó cái vấn đề là nằm đó đó anh em thì á, bên trang mình có rất là nhiều kèo thì mỗi trận mình sẽ đưa lên một cái tỷ lệ kèo khác nhau cho anh em thì anh em đó, thấy cái trang mình hợp lợi thì anh em cứ liên hệ qua cho mình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 nào uy tín nhất và đưa anh em vào cái nhóm của mình để anh em nhận được những mã kèo nóng trong cái thời gian đang đá và anh em nhận được mã kèo đầu trận thì hiện tại đây mình cũng chỉ nhận định cho tất cả anh em thôi giống như có đội hình chính thức ra sân là đội hình ok thì mình sẽ phân tích và mình nhận định mình đẩy kèo trực tiếp cho anh em chứ còn đây mình cũng chỉ là nhận định trước trận đấu cách xa trận đấu tầm cả ngày thì mình nhận định cho tất cả anh em thì cho anh em xem và anh em xem xét như thế nào thôi còn anh em muốn nhận được cái kèo chính xác và kèo quả nhất á, thì anh em cứ liên hệ qua Zalo hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa mình để mình hướng dẫn tất cả anh em đăng ký cái trang đưa anh em vào nhóm để anh em chơi được những mã kèo hiệu quả nhất thì bữa giờ cũng rất là nhiều anh em qua bên nhóm mình rồi thì hiện tại này anh em cũng thấy rồi những trận vừa đá vừa qua rồi anh em cũng sao bờ rất là nhiều nha thì giống như um, hôm qua Bỉ thua nè Bỉ thua nè anh em cũng xa bờ thì đầu mùa giải tới giờ ông lớn thua rất nhiều nha anh em ông lớn thua rất nhiều thì anh em đang xa bờ rất là nhiều rồi thì anh em để vô nhóm của mình đó, chơi để anh em vô bờ sớm nhất đó, thì anh em cứ liên hệ qua cho mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm chơi nha đến đây mình đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký và một lượt theo dõi để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau